Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với kênh youtube của điện tử Hải Tuân Thì uh, thưa anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, chơi cờ bạc bịp rất là hiệu quả Trong cái dịp Tết nguyên đán sắp tới thì uh, cái dòng sản phẩm mình sẽ giới thiệu đến cho anh em được mang tên là dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài Thì uh, dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài chắc chắn là đã rất quen thuộc với nhiều anh em chơi cờ bạc bịp rồi đúng không ạ? Đấy. Dù nhiều năm như vậy nhưng mà um, dòng kính áp tròng đánh vẫn đánh bài bịp vẫn rất là hiệu quả thì uh, nhiều năm qua chúng tôi liên tục cập nhật những cái mẫu mã mới đấy, những cái mẫu mã uh, kính áp tròng thích hợp đấy, ngày càng cao cấp hơn gửi đến cho anh em thì uh, như trước đây anh em đã biết dòng phổ thông và thông dụng nhất chính là dòng sản phẩm uh, kính áp tròng nhìn xuyên bài hộp gỗ phải không ạ đấy. áp tròng nhìn xuyên bài hộp gỗ này đấy. hàng của Mỹ Đấy. rất là nhỏ gọn chỉ gồm hai lăng kính đeo mắt gồm hai lăng kính mắt anh em và một bộ dụng cụ hỗ trợ anh em đeo gắp cũng như là đựng Đấy, đựng mắt kính để anh em à, mang đi chơi một cách à, gọn nhẹ tiện lợi nhất à, mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa cái cách đeo như thế nào thì nó cũng như là đeo như là anh em đeo à, len kính mắt áp tròng ấy con gái nó hay đeo cái loại len kính đổi mắt màu ấy thì cách đeo nó cũng thế hoặc là len kính cận nhé len kính này rất là êm dịu đây là loại của mỹ Đấy, hàng nội địa luôn rất là đẹp khi đeo những con len kính áp tròng này lên thì anh em sẽ nhìn được những cái bộ bài như thế này đây gọi là những cái bộ bài đặc biệt làm cho kính áp tròng nhìn xuyên bài thì với những cái bộ bài này anh em sẽ đây đây là một bộ bài kính với những cái bộ bài kính như thế này anh em có thể à, nhìn thấy từng lá một từng chất Đấy. rất là đơn giản đây là một mẫu bài kính ca xanh này thông dụng và phổ thông nhất ngoài ca xanh này ra thì còn rất là nhiều chẳng hạn như những cái dòng rồng vàng Đấy. rồng đỏ rồi à, rất nhiều kim cương nói chung là bài chợ có những cái mẫu bài như thế nào thì à, chúng tôi đều có những cái mẫu như thế cho anh em thì anh em chỉ cần ấn đăng ký kênh khi mua những cái hộp kính như thế này mình sẽ tặng cho anh em một cây bài miễn phí kèm theo nha anh em à, ngoài đây nói về các dòng kính thì à, hộp gỗ này đây là hai dòng hộp da cao cấp thì à, khác biệt giữa hai cái dòng này thì anh em phải đeo trực tiếp lên mắt thì anh em mới có thể cảm nhận được à, độ bền cũng như là độ uh, ổn định thì chắc chắn là những cái dòng cao cấp hộp da này sẽ cao hơn là hộp gỗ rồi đấy thì tùy anh em mức kinh tế của anh em thế nào anh em sẽ lựa chọn uh, thích hợp lựa chọn những cái dòng sản phẩm kính thích hợp nhé đeo kính lên thì anh em chơi được những cái bộ môn nào chẳng hạn như liêng ba cây bài cào là hợp lý nhất đấy những cái bộ môn đấy liêng ba cây thì anh em sẽ biết điểm hoặc là anh em cũng thể áp dụng vào chơi vỏ sâm lốc cũng được đánh truyền đây là một bộ bài kính mình cho anh em xem bóc hộp là cho anh em xem Ờ, thì bộ bài kính này thì không khác gì cái bài chợ bình thường nha anh em bài kính không khác gì bài chợ Đấy. hoàn toàn như những bộ bài bình thường bằng mắt thường thì không bao giờ anh em có thể phát hiện ra được đúng không ạ Đấy. mình xào trẻ mình chơi Đấy. hoàn toàn bình thường luôn ừ khi anh em đeo kính lên thì anh em sẽ nhìn được những sau lưng những cái lá bài này nó sẽ in hình những con gì thì đây để mình test cho anh em xem Đó. đây là một cái đèn hồng ngoại anh em có thể kiểm tra này em có nhìn thấy lá 10 đây không ạ à, nhìn qua anh đèn nhìn qua video thì sẽ hơi khó cho anh em nhưng anh em nhìn này tối một chút thì anh em sẽ nhìn thấy Đó, anh em nhìn thấy lá 10 không hình chữ thập Đó, mình sẽ để cho anh em xem nhìn chưa đây là chữ thập là lá 10 mình sẽ đọc một số lá bài nhìn qua video thì nó hơi khó nhưng mà khi anh em nhìn bằng à, đây là lá 9 này anh em nhìn thấy không hiệu móc xuống hình tròn trong móc xuống là lá 9 Đó. để tránh trường hợp anh em nhầm lẫn với lá 6 thì người ta sẽ ký hiệu riêng lá 9 này anh em thấy không ạ Đấy. khi biết từng cái lá bài một lá gì đây là lá 8 này anh em à, ờ, anh em có thể nhìn một cách rõ ràng là 8 này đấy cho anh em xem còn nếu mà bằng bình thường thì anh em không thể nhìn thấy được đúng không ạ bình thường này đấy. còn khi đưa lại khi anh em đeo cái len kính này lên nó anh em sẽ nhìn thấy lá bài như thế này còn nét hơn nhìn thế này đấy. đấy anh em nhìn qua video thì nó không được nét lắm nhưng mà mình nhìn ngoài đời rất là nét <clears throat> lá 8 này tiếp đến cho anh em lá 7 này anh em nhìn thấy ký hiệu của lá 7 đây không ạ Đấy. chơi thế này thì có gì mà không chơi được đúng không ạ anh em chơi những cái bộ môn như là liêng ba cây bài cào hoặc là xì lát Đấy, xì tố thì anh em có thể chơi được những bộ môn này nhé nhìn được lá bài là lá gì Đấy, anh em thấy không ạ là năm này rất là đơn giản đúng không anh em là bốn này em nhìn thấy ký hiệu là bốn đó rất là rõ ràng đúng không rất đơn giản như thế thôi thì anh em sẽ biết được điểm người ta khi chia bài với bộ môn liêng thì anh em sẽ biết điểm và bộ môn ba cây thì anh em sẽ cũng biết điểm của người ta đúng không ạ thì anh em sẽ đọc được điểm từng nhà một thì à, <coughs> đó là cách chơi của anh em này anh em sẽ biết được nhà nào lớn nhất nhà nào nhỏ nhất ừ. thích hợp để anh em à, khi người ta chia liêng người ta tố láo thì anh em sẽ biết còn ba cây thì anh em thấy bài anh em điểm to anh em sẽ xuống tiền đúng không ạ thấy điểm to mình sẽ xuống tiền hoặc là áp dụng và để đánh truyền Đấy, rất là hợp lý luôn thì anh em cần mua cũng như là uh, <clears throat> cần tư vấn thêm về cái bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài này thì cứ liên hệ trực tiếp vào số hotline 0844 17 nha anh em ừ. bên mình có hai cơ sở để cho anh em lên thử hàng một là bến xe Mỹ Đình hai là bến xe miền Đông à, bên mình là nhà cửa đoàn hoàng nhé không phải là thuê trọ thuê chất à, ờ, nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm thì đấy đây là hotline của mình anh em cũng có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới để à, à, được tư vấn thêm nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và nếu yêu thích cái dòng sản phẩm này thì anh em hãy cho mình một cái đăng ký kênh và một like nhé xin chào anh em